Ok luôn anh em, rất vui gặp lại anh em trong ờ, clip auto chat của Game Today Và ngày hôm nay thì chúng ta cũng bắt đầu cái tuần mới trong ờ, công việc cũng như là học tập của anh em Xin chúc các anh em có một cái nguồn năng lượng dồi dào để chúng ta có thể chiến đấu đến hết tuần anh em nhé à, Tôi xin lỗi anh em là hôm qua cuối tuần, chủ nhật nhưng mà tôi cũng không livestream được Dạo còn đây thì tôi cũng có nhiều những cái việc tôi khá là bận Và xin phép anh em là sẽ thu xếp, thu xếp vào một cái thời gian, một cái ngày trong tuần nha anh em nhé một ngày gần nhất để có thể livestream ngồi với anh em đấy tôi vừa nghe thông tin ấy là cái con game tuần sau lại chuẩn bị update Thế là coi như là chúng ta vừa mới làm quen được meta được có hai tuần thôi Cũng vừa mới kịp là coi như là lắm bắt được meta Thế mà đã lại update rồi Còn game như cứt Update liên tục Cứ như là sợ người ta không chơi người ta chán người ta bỏ game hay sao ấy nhở Bây giờ auto chat mobile tôi tôi tôi tôi thấy là hình như là tầm khoảng 2 tuần chính xác là hai tuần hai tuần update một lần hai tuần update một lần anh em ạ theo tôi thì đánh giá thì tôi nghĩ là một tháng update một lần là vừa để chúng ta vừa kịp coi như là làm quen với meta rồi cũng như là chơi một thời gian để cảm nhận được xem là meta nó cân bằng như thế nào meta thì chúng ta có cả các đội hình của meta nhưng mà sau đấy một thời gian là khi mà chúng ta chơi nhiều ấy, nó sẽ ra những cái đội hình counter meta cũng rất là hay nhưng mà bây giờ thì cái thời gian mà để chúng ta có thể là làm quen với meta nó diễn ra nó quá nhanh chỉ trong vòng 2 tuần thôi có update rồi thì chịu thôi chúng ta vừa mới biết meta thôi vừa biết meta vừa mới làm quen được beta còn chưa kịp luyện cho nó thông thạo đấy chưa kịp luyện thông thạo còn chưa biết cách để counter meta thì đã coi như là đã update Thế là coi như là chúng ta lại phải tìm hiểu lại từ đầu Người ta mới Cái này chỉ sướng có tôi thôi Sướng cho tôi và các anh em làm content thôi Là có nhiều cái để mà làm <laughs> Chứ còn anh em chơi game thì cũng không sướng lắm đâu Tôi phải nói thật là như thế Các anh em trong game thì các anh em cứ phải liên tục Phải update Liên tục phải xem clip Mất quá nhiều thời gian xem clip Để xem là chơi cái gì đúng không anh em <laughs> Mỗi lần update thì chúng ta lại có những cái lineup mới sinh ra Nó rất là mạnh Nhưng mà Đồng thời thì cũng có những cái lineup cũ chúng ta sẽ không thể chơi được nữa, không thể sử dụng được nữa vì nó yếu đi. Đấy, nó cũng chúng ta phải update thường xuyên, nếu không thì sẽ bị out meta ngay. cái cái game này tôi chơi cái gì nhỉ? Tôi, tôi cũng chưa biết chơi cái gì. Thôi được rồi, ghép được cái món đồ lấy trước. Cái huyết trượng này khá là ngon nhá, đầu game. Tăng đam kỹ năng là cả đam phép lẫn đam vật lý đều có thể tăng được nhá anh em nhá Tăng được hết Đấy mà trận này thì tôi cũng chưa biết chơi gì đâu mà thấy đầu game có vẻ là đang ra Exit với ra Mết thì bây giờ cũng chưa biết là, là, là chốt theo cái con đường nào phải từ từ đợi chút đã anh em ạ. Đợi đến hai sao rồi mới tính được. Con nào hai sao trước thì chơi nhá anh em nhá. Con nào lên hai sao trước thì chơi. Ăn được không? Ăn được chứ, ăn được chứ, ăn được chứ tun phát lửa tun phát lửa tun phát lửa được rồi hay lắm ui chuyện gì đấy chuyện nai à chuyện nai à không tôi không chơi nai đâu không chơi nai đâu anh em ạ chơi nai là đấu game về eco à, tôi không thích chơi eco về căn bản là chơi nai nó phải có cái con line bullet line sớm thì thì thì có cái định hướng ở chơi live chứ còn như này chưa phải là live đâu anh em ạ Glide nó chỉ khi nào chúng ta chơi khi mà chúng ta có con Live Bloodline kèm theo cái hai tia chốt đồ từ sớm là có hoặc là phải eco. Đấy mà trận này mà chốt đồ như này là chốt đồ sai rồi là chắc chắn là nếu mà xác định chơi live phải eco không chơi nha anh em nhá, không chơi. Bỏ đi. Tạm thời cho eco seed cho hai live vào thôi. Đấy, mặc dù ra những cái con như là con heo của live này nhưng mà không nha anh em nhá, không chơi. Kệ nó đi. Thực ra bây giờ tôi vẫn chưa biết chơi gì Nhưng mà nếu mà Theo như là bài ra như thế này Thì chúng ta có thể chơi mết cũng được Chơi mết cũng được Tôi giờ tôi đang ôm rất nhiều thứ ở dưới này Để xem là nó nó có một cái gì Nó nó phải ra tín hiệu cơ anh em ạ Một cái tín hiệu nào đấy Của một cái con nào đấy mà nó thuộc cái bộ nào đấy mà Nó ra nó xuất hiện Khiến cho chúng ta phải cảm thấy là chúng ta đi cái bộ đấy Thế cơ Đấy một cái con co cái con co mà nó ra nó nó khẳng định là nó ra để nó, nó chắc kèo bây giờ đồ này thì cũng đéo biết là để làm nào để chơi ấy bởi vì là cái đồ này thì huyết trượng nó có thể chơi được rất nhiều bộ nên là tôi cứ ghép trước từ đầu huyết trượng là có thể chơi gót này trận này chơi gót đỏ ok nhá chơi gót đỏ cũng ngon mà huyết trượng để chơi exit cũng ngon luôn chơi bộ wick ấy bốn wick exit cũng ngon anh em ạ nhưng mà trận này chơi bốn wick thì không có con con bảy không có con bảy không có server thì, thì chơi late game hơi đuối Huyết trượng late game là sẽ nhét vào cho con máy bay chẳng hạn Là cũng ngon Đấy Nhưng mà Từ từ đã Để xem thế nào Phải ra được một cái con gì đấy để chúng ta khẳng định được Là chúng ta chơi gì Ui vẫn ăn được này Được đấy nhở Hay đấy Ui tôi cứ tưởng là là là, là, là Coi như là toang ở round vừa rồi Vẫn ăn được luôn Ui chuyện này mấy cái thằng hai sao vẫn chưa gặp kìa Vừa lên wizard à Đau đầu thế nhờ Hay là ấy Greater chắc đéo chơi rồi Greater thì đồ này không chơi được Đồ như, đồ không không không giống Greater Nhưng mà bài ra thì khá giống Greater luôn Bài ra sao mà nó giống cái bộ Greater thế nhờ Rồi tôi phân vân quá anh em ạ cái tầm này chơi Ôi nhìn kìa Ra cả sở Skull Hunter Ra cả hai cái con Slada Nhưng mà Đồ như này thì, thì, thì chơi Gladiator kiểu gì Gladiator, Gladiator hệ bắn trưởng à Không đánh tay à Không được Riêng bộ Gladiator thì đồ này không chơi được rồi Đồ này chỉ chơi mấy cái bộ liên quan đến đam kỹ năng thôi anh em đấm kỹ năng nhưng mà có thể là kỹ năng là có thể là sát thương vật lý nha anh em nhá chứ không hẳn là mà ấy nó không hẳn nó là sát thương ma pháp đâu ui đúng chơi tơ anh em ạ mẹ nhưng mà thôi chúng ta trận này chúng ta không có đồ đồ ra nó cũng nhiều đấy vừa lấy ra hai con hai hai con uh, uh, Slada, hai con gì nhỉ? Aquaman. Đấy, hai con Aquaman xong rồi lại có cả một con Skull Hunter là cũng khá là chuẩn bài Gladiator đấy. Gladiator thì co nó có thể chơi con con con con con Flame Wizard này cũng được, đúng không? Rao này chắc mất chuỗi. To ạ. Địch thủ nhìn trông hay sao các thứ. Ui rồi. Đổi chỗ cho con kia đằng sau thì thua rồi ơ ờ, ăn nổi không ui vẫn ăn được á ui <laughs> rồi vẫn ăn được này anh em này ấy à thì cái con này tín nữa nhở evil hai tín đấy hai con tín đấy được hay chuyện là chưa gót like chưa gót like được không chưa gót like được không đồ này cũng được này chưa gót like được nhưng mà thiếu ma lăng không có ma lăng cho human vào này 3 mét này Được không 3 mét ở level 6 3 mét 3 human 2 line 2 glide là được rồi Trông nhìn trông toàn một sao nhưng mà khỏe phết đấy chứ Đam là to luôn <clears throat> Đây rồi Vậy là trận này có thằng chơi glide Chắc là mất chuỗi ở đâu này có mất không? Ăn nổi không? Ui, treo mất chuỗi rồi Nói chung là không ăn được thằng này Khó lắm bốn cái like rồi Nó có kháng phép anh em ạ Chịu thôi Mà mất chuỗi cho thằng cái like này thì cũng hơi căng đấy nhá Nó level 5 mà nó ăn được tôi Công nhận cái bộ like nó khỏe thật Ồ, ừ, hay là chơi human nhỉ? con sói này Người nước Doom Ngon luôn Chơi cái gì đây? Ôi, sao ra cái bài kiểu này Mỗi round ra một kiểu anh em ạ Chết thật Thế là cuối cùng là ego Egosit hay là Beat hay là cái gì đây Trời ơi, phân vân quá nhở Chưa biết là làm nào luôn Thôi để round sau quyết định anh em ạ Round sau ờ, chốt cái đồ ra 10 này rồi chúng ta quyết định xem chơi cái gì <coughs> Ui gậy gỗ à Gậy gỗ à ừ. Ghép được cái búa xét Chúng ta ghép được một cái búa xét đây cho Hunter này Egosit không, tôi không thích chơi Exit Dạo gần đây thì có rất nhiều người chơi Exit Nói chung là anh em cũng biết ở đây mấy cái bộ beta thường của tôi cũng hơi lé ra một tí tôi không, không chơi Thôi nhá anh em nhá, từ từ đã Để xem nào Nếu mà bây giờ chúng ta chơi cái bộ Human thì sao, đúng không? Chơi 12 con luôn chơi 12 con tối thượng luôn cho cho cho cho anh em xem xem là liệu rằng là meta này mà gặp cái bộ tối thượng thì nó sẽ như nào. Đấy anh em thấy Hunter Hunter với cả Exorcist nó nhiều lắm. Bây giờ chuyển sang Hunter thì thì, thì nó cũng bị muộn rồi. Mà nó không hay, nói chung là tôi không thích chơi Hunter. Tầm này tầm này không chơi Exorcist đâu, bỏ đi. Bỏ đi bỏ đi bỏ đi. Ui ôi, nhưng mà nó cứ ra Không sao, không sao, không sao Evil Clyde thì chúng ta mua cũng được Ơi, cứ bị treo ấy nhở Chơi cái này nó cứ lâu lâu bị giật giật nó treo phát <clears throat> Evil Clyde này hai sao cũng được mà Cũng làm tăng cơ cũng được Nói chung là cũng không cần thiết Không nhất thiết là phải nó đứng ở trong bộ Exorcist Không nhất thiết là nó cứ phải đứng ở trong bộ Hunter Mà chúng ta có thể là chơi nó ở trong bộ human cũng được không có vấn đề gì hết 4 Glide, 6 Human 4 Glide, 6 Human ở level 9 Lâu rồi không chơi anh em quên bộ đấy rồi Không biết là anh em còn nhớ cái bộ đấy không Rồi, trận này sẽ chơi cái bộ đấy anh em nhá Được mà, được, được, được Tôi nghĩ là được Đây rồi, đây rồi Được ấy Được ấy Dragon Clyde này Cho Dragon Clyde vào là chúng ta có được Ở đây nó sẽ là Sẽ nào Vậy là thiếu một con human Thiếu một con human Thiếu một human nào Đấy cho con rồng này vào nữa này Rồng mập thay này Đấy, ờ, vẫn ba human thôi, vẫn ba human nhưng mà có thêm bộ rồng mà cũng được mà. Ok. Này ổn đấy chứ, đúng không? Được. Như này là gọi là tạm ổn đấy. Nói chung là cứ sắp xếp làm nào bây giờ tầm này mạnh thắng có được sách thôi anh em ạ, à. cho nó đỡ thọt tiền như bây giờ tầm này tiền hơi thọt. Lấy búa xét luôn, không nói nhiều. Lấy búa xét cho rồng đi. Giữ cái uh, cái chuỗi, giữ cái chuỗi anh em ạ. À. Sắp có chuỗi rồi, sắp có chuỗi rồi Được đấy Rồi không sao Thọt tiền một chút nhưng mà cái quyển sách này nó có trị giá nó Ơ đây là được đấy Ôi giời ơi Thế là hình như là chọn đúng đường rồi anh em ạ Chọn đúng đường rồi Chọn đúng đường rồi nhưng mà Nếu mà chúng ta chơi Egosit mà kết hợp với cả Dragon Thì nó còn chắc là còn mạnh hơn nữa cơ Nhưng mà thôi không sao Không sao anh em ạ Cứ chơi Human Cứ chơi Human đi Chơi 12 con cho nó sướng Chứ bây giờ chơi Egosit thì lại giống cái tụi kia Bọn kia nó cũng chơi Exit anh em ạ Được đấy Không sao không sao không nhất thiết là nó cứ phải là là đủ 6 human ở sớm Chúng ta có thể lên khoảng level 9 chúng ta có 6 human cũng được, không vấn đề gì hết Miễn làm sao mà nó khỏe, nó giữ được máu được Miễn làm sao mà cứ thắng để có tiền, mỗi round có sách là nó được thêm là Cái cuốn sách là hai tiền mà, thắng là nó sẽ được 3 tiền mỗi round đấy Đấy, nó, nó sẽ giúp cho chúng ta củng cố lại được cái lượng tiền ôi đấy ơi, đúng rồi anh em ơi ôi rồi đây rồi ra này từ nhá nhưng mà bây giờ như nào đây đủ 6 human đủ 6 human luôn này bán nó nào ảnh đi ok 6 human liệu rằng như này chúng ta có đép được quái không nhở chắc là được Chắc là được Tôi nghĩ là được Ây à Vẫn thiếu một slot để mua con Thunder Tôi chắc chắn là tôi phải mua con Thunder Bán con gì đi đây Chắc là thôi Tôi nghĩ là bán con ọc này đi Bán ọc tí nữa mua lại Con này nó cũng chưa cần thiết lắm đâu Mặc dù là bây giờ nó khá là mạnh đấy Nhưng mà thôi Rồi Quái này chắc đẹp của thôi Thực ra con con con rồng này nó cũng khỏe đấy nhá, khỏe lắm đấy nhá. Đấy gây đam nhiều mà. Rồi. Ui đồ chán đấy nhở Chúng ta không có cái món đồ tung trưởng sớm như con già này giữa game hơi toàng hmm. Ây à Khó ấn thật đấy Già không có, có viên ma năng Rồi Áp tám thôi Như này ổn hơn không? Được, chắc là được Tôi nghĩ là vẫn có thể chiến thắng Mặc dù là bây giờ chúng ta vẫn chưa có chuỗi Hay là tôi lấy cái chén thánh này cho nó an toàn nhỉ Cái này yên tâm phết Nhưng mà thôi Không lấy Không lấy anh em ạ Để đấy Chúng ta có những cái món đồ ở trong cái bộ này cũng đéo cần chén thánh lắm và chúng ta chơi 12 con thì Tôi nghĩ là là là là, là sốc đam thôi, năm rồng xúc đam luôn. Chủ yếu là đam càng to càng tốt thôi chứ còn lấy chiến thánh làm quái. Tầm này cứ lấy đồ tấn công thôi anh em ạ. Bộ này là bộ bộ công rồi, lấy tấn công để phòng thủ chứ không có nhây, không không phải là nhây trong combat để mà lấy cái chiến thánh này. Tôi nghĩ là như thế. Là thôi. Chúng ta để dành để là ghép những cái món đồ mà nó nó, nó dồn đam nó mạnh hơn nhá anh em nhá ok vẫn chưa có chuối mẹ lâu ấy nhở con già mãi không phọt được trưởng tôi ghép đồ lấy luôn cái búa xét cho con già luôn anh em ạ lấy luôn búa xét cho con già cho nó đánh nhanh như nó phọt trưởng sớm chứ còn tung trưởng chậm như này thì tôi nghĩ là toang ấy anh em nhìn đam của nó ở trong cái bảng đam có 630 đam thì thì không ăn thua Lẽ ra là cái con già nó phải là cái con gây đam chính cơ Đấy chứ còn thế này đi Không ăn thua Ui mẹ mãi nó đánh được trưởng Mãi nó bắn được trưởng luôn ui ừ, có mất chuỗi luôn ra này không Ui không ăn được thằng này rồi Ui thì trận này hơi khèo nhá Không cắt được chuỗi thằng này và lại còn bị nó mất chuỗi luôn Cay thật chưa kịp là coi như là cháy Bị nó cắt mất cái chuỗi rồi Có khi nào phải lên 9 sớm không nhở Lên 9 vứt ba rồng vào có tí đam không nhở Về căn bản là bây giờ ấy Chúng ta đam nó, nó gây cho chậm quá Không được rồi Anh em ạ Tôi đang tính là lên 9 rồi vứt ba rồng vào để cho con Dragon nó, nó gây đam ấy Cho con Dragon Clyde nó nó có thể là là hóa rồng sớm rồi rồi nó bắn thì nó còn có khi nó còn giá trị con già này cầm búa xét Tôi biết ngay là không có ma lăng là nó thế nào nó cũng sẽ thọt được giai đoạn này mà. Không có viên ma lăng khó Nó chơi thật Đấy, Exit này riêng cái thằng này thì lại không sợ mà cái bộ anh em có thấy là cái bộ bộ bộ 12 con này này ăn được không ăn được chứ ăn được chứ ăn được chứ anh em có thấy là cái bộ 12 con này này nó chơi được ở tất cả các meta không có một vài bộ mà nó không bao giờ là phụ thuộc vào meta hết Đấy, như đây là một trong những cái bộ đấy này Chúng ta có một cái bộ um, Nếu mà mắc binh của cái bộ này thì chắc chắn nó sẽ là lên level 12 Để tôi cho ba rồng vào đã anh em ạ Rồng bây giờ phải gây đam mới được Chứ còn Bây giờ không con dài nó Nó phế vật Không chơi được <clears throat> Riêng cái bộ này nhá mà lên 12 con ấy Thì chúng ta tối thượng của nó sẽ là gì 9 mét 5 rồng Úi dồi ôi Để mà nói là cái bộ đấy mà anh em xây dựng được mà nó gọi là nó tối thượng luôn 9 mét 5 rồng Thì tôi phải nói thật với anh em Không có bất cứ một cái meta nào mà nó đánh giá cái bộ đấy nó gọi là ao meta cả luôn Anh em ạ Mạnh, kinh khủng khiếp Đây tôi ví dụ luôn anh em luôn Cái cái bộ này mà chơi ở meta Egosit thì nó sẽ thế nào Tí nữa đéo nhấc được tay luôn ấy Cái bọn Egosit không nhấc được tay lên đấm luôn Phọt phan chết hết rồi Bất tử thêm được 3 giây thì cũng không thể nào mà có thể clear hết được Đấy còn đấy là cái giai đoạn mà mày chết rồi ấy mày thì mày mới được đánh. Phải nói là như thế. Còn mày sống ấy thì mày đéo giờ mày nhấc tay lên luôn. Đấy nó lại thế cơ anh em ạ. Tí nữa rồi anh em thấy. Cái bọn Exorcist nó chỉ khỏe khi mà nó ở cái trạng thái gọi là bất tử thôi. Lúc đấy thì nó không bị khống chế, không bị gì hết. Nhưng mà bây giờ nó cũng khi mà anh em chơi nhiều anh em cũng biết counter Exorcist rồi nên là Exorcist tầm này nó cũng không đáng sợ lắm phải nói là như thế đấy có tôi tôi có thể liệt kê cho anh em một vài cái line up có thể ăn được bộ exit này đấy line up thì saman nhá saman ăn được tốt luôn saman này chơi 4 saman này ăn được chắc chắn là ăn được luôn hay là chơi insectoid chơi insectoid insect thì anh em cũng biết rồi đấy insect cũng là một trong những cái line up mà meta nào cũng chơi được hết và riêng cái meta này thì đúng là kiểu ba cái line up đấy là ba cái line up khắc tinh của Exit rồi. Đây rồi, có đồ này. Ừ. Lấy tôi nghĩ là sẽ lấy cái ba tia. Tôi cái đồ đồ của cái cái đội hình này cứ dồn đam thôi anh em ạ. Cứ lấy đồ đam, đam càng to càng tốt. Tí nữa chúng ta dồn đam thật là mạnh. Đánh đôi công với cái bọn Exit luôn, không ngại luôn, không ngán bọn Exit. Rồi thôi, chúng ta up cấp lên 10 cho 6 mét vào Chuyển bài anh em ạ Rồi chuyển đồ cho già thôi Bỏ một rồng ra Ok 6, 6 mét vào Đây nó mới là cái đội hình mạnh ở cái level 10 6 mét kết hợp với cả 4 nai đây này Vừa nãy tôi nói này 6 mét 4 nai 6 human Đấy 6 mét 4 nai 6 human Ở level 10 Ăn được thằng này không đấy Egosit đấy Egosit đấy cũng là Egosit nhưng mà Egosit này chưa to Egosit chưa to cứ to lên đi tí nữa sang đây tỉ thí với tôi ui <laughs> cái gì này <laughs> ôi rồi anh em ơi ra rớt rồi nhưng mà th bây giờ ra hơi sớm nói thật là như thế bây giờ ra hơi sớm thôi được à <laughs> cũng được cũng được ra 21 ra rớt được đấy ok thế thì cái bài này nói chung là nó phải gọi là ổn con nhà bà áp luôn đấy thế nhưng mà bây giờ làm nào để gặp cái thằng kia để cắt chuối phát nhở cắt chuối thằng kia phát nhở Bây giờ tầm này không ngán Warrior rồi Warrior xanh đấy Nhưng mà Warrior mà tôi lại rất là đáng tiếc Đen cho bạn Warrior có chuối đấy là tôi đang chơi cái bộ mà counter tôi chơi cái bộ mết cơ mà 6 mét đây thì mẹ gặp warrior hộ gái nhanh khẩn trương ui trận này có thằng chơi goblin luôn á quái đái vậy ui goblin xuống hố rồi ảo rượu ghê mẹ đéo có, có có bom tôi là có ca lông ấy có ca lông của máy bay chấp nhận chơi goblin ạ Ừ. Thế là phải chơi ở level 10 đấy. À đâu, level 9 nó đủ rồi đúng không? Level 9 là cũng đủ rồi. Bộ mech, bộ mech là sẽ chơi ở level 9. 6 mech, 6 goblin mà không có bom là chơi ở level 9 mới đủ. Bình thường là chơi ở level 8 là đủ rồi, bây giờ phải lên level 9 mới đủ. Ôi nó chuyển cái gì nhở Có phải Wario không Thằng đầu tiên nó mua cả con heo Nó được có ý định ở lên 2 sao Con heo thì hay là chuyển sang đỏ ấy Nên top 1 có, có khi nào nó chuyển sang cái bộ đỏ không nhỉ Ui thằng Lai này thì mạnh rồi Không biết có ăn nổi không Ui vẫn ăn được thằng này á Được đấy Ui nói thế thôi chứ đam to ấy chứ nhở Đây rồi Grim Cái này đủ bộ rồi này Cho Wizard vào thôi Cho Wizard vào thôi 11 rồi là chơi năm rồng luôn Đúng không? Được không? Được, được không nhở? Chơi năm rồng Thiếu con chỉ ba rồng Tức là chúng ta phải có cái con rồng mết cơ Chúng ta có con rồng mết chúng ta thay con rớt ra thì chơi được lâm rồng lâm rồng 6 human lâm rồng 6 human ở level uh, level 11 là thực ra là chúng ta chơi được rồi nhưng mà tôi sẽ không vứt cái con Evil Glide đâu. Con đấy nó đang gánh từ đầu đến bây giờ đấy anh em. Mẹ cái con đấy nó gánh vãi đái luôn anh anh nhìn nó, nó top 3 gây đam kìa. Đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Đây rồi, đây rồi. Ui ui, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Ui mình xin, mình xin, mình xin. Ui, có xin được không? Có xin được không? Xin được chứ. Mình xin nhé. Ui rồi, được đấy nhá. Wow. Đúng tiền luôn. 12 tiền ra vừa rồi đấy. Mới sao bây giờ tiền này, tiền bây giờ chỉ để rôn thôi, rôn giá hai rôn rồng hai được rồi, ổn rồi. Được đấy Mẹ cái rau vừa rồi con Evil Clyde gây đam nhiều nhất đấy anh em Đấy cái con đấy nó gây nhiều đam nhất đấy Tín lắm Không đùa đâu Nó cái cái trưởng cái khiên của nó ở trong bộ 6m nó mạnh anh em ạ Nó bắp khiên một cái nó nổ phát thì mất bao nhiêu máu luôn Thậm chí nó còn to đam nó còn to hơn cả con con già với cả con rớt luôn tinh thạch sinh lực cũng được đâu sao nào ờ... rôn đã chúng ta kiếm con già hai à thôi được tầm này không luôn nữa có dùng hai là ok rồi dùng hai là ổn rồi Đấy cầm đánh luôn anh em ạ Toàn bọn đánh tay thôi Vật lý thôi Exorcist rồi cũng như là Mấy cái thằng chơi Hunter thứ Ui có thằng chơi gấu à Mà tầm này gấu xuống hố rồi bạn ơi Gấu chó chấp cả gấu vết hai luôn Cáo chúng tôi này Ui rồi Khỏe chưa anh em Khỏe chưa bốn Clyde cũng trâu lắm mới chứ tưởng Có bốn Clyde vào cái con Dragon Clyde này Nó có thêm cả giáp của bọn Clyde Nó lại còn cộng thêm cả cái cái uh, giảm kháng phép của cái bọn con 6m rất khỏe luôn Ok vậy là còn nhà Beat, nhà Egosit Còn nhà Beat, nhà Egosit và nhà Wario Đưa con già lên hai anh em ạ Ui đều rồi Bây giờ thì yên tâm rồi đấy Full 2 sao human ở level 11 Được Giờ mà ra cái con rồng nhờ chuyện này có sông lắm tiền anh em ạ Chính vì thế tôi mới xác định tôi chọn cái bộ này để Đưa về cái bộ 9m tối thượng ấy chứ 9m hai con nó khác bọt lắm Nó không giống như là cái bọn 9m fake đâu 9m 12 con kết hợp với cả Dragon Clyde này này Đam vật lý vừa to mà lại còn có cả đam phép nữa Đóng đá đối thủ liên tục luôn Ôi thì chết mẹ Exit nó đấm tôi này Ôi thì chết rồi Được đấy Thế thì cũng căng Vừa mới có chuỗi tí lại mất chuỗi rồi Nhưng mà không sao anh em ạ Chắc chắn là lên được 12 rồi con vâng, này chắc chắn nó lên, lên, lên 12 con rồi Yên tâm Mà đã lên được 12 con là đủ bộ 9m 5 rồng Thôi cứ 50 tiền luôn rồi anh em ạ Không cần phải vội đâu Không cần vội đâu Bây giờ cứ thắng ra quái thôi là lên được 12 mà Đấy tầm khoảng ra 30 là lên được 12 là vừa Mà tôi tôi nhận ra là tôi vẫn còn ăn được thằng warrior cơ nên là cũng chả phải vội trong năm nhà này vẫn ăn được một nhà vẫn còn thêm được một lần sách nữa nếu mà gặp warrior gặp warrior gặp bit cũng vẫn ăn được gặp bit thì chưa chắc đã thua đâu đây rồi gặp bit thì chưa chắc đã thua đấy ui giời khỏe mà ui rồi thắng rồi Tôi, tôi, tôi, tôi, tôi cứ nghĩ là đến round thứ 30 tôi mới lên được 12 mà Ui rồi lại ra còn rớt luôn Lên được 12 ra còn rớt luôn anh em ạ Thôi xong rồi trận đấu này là của tôi rồi Thôi thế bây giờ chúng ta roll bằng được tìm ra đủ cái con rồng cuối cùng thôi anh em ạ Tìm 5 con rồng đã, tìm 5 con rồng đã Ra đi, ra đi Cho xin con rồng 5 tiền nào Rồng 5 tiền Rồng 5 tiền đâu rồi Ra đi run đó thôi được rồi lấy tạm cái con này được ok thì vẫn ổn đấy chứ được đấy rồi bán human đi rồi bán human đi tôi sẽ bán lấy con agali agali Clyde bởi vì là để con evil Clyde nó có thêm cái bộ trừ trừ giáp anh em ạ bộ exit nữa đấy chúng ta có thêm bốn xuyên bốn xuyên ở đây cũng mạnh luôn cho rồng nó bắn cho cho cho Dragon Clay kỵ sĩ rồng bắn cho nó mạnh anh em ạ. Ui lại gặp ít này, nhưng mà lần này còn bị thổi đau hơn cơ. Thôi đi luôn không? 27 máu khi đi luôn đi. 27 máu chắc đi luôn. Ui còn 4 máu. Vẫn chưa tối thượng được anh em ạ, vẫn chưa tối thượng được. Quên mất <laughs> tôi lại ấn vào tăng level Up level tiếp Làm gì còn nữa sau này cái phiên bản sau không biết là nó có lên được level 13 không nhỉ Level 13, level 14, level 15 Ủa, 15 con thì không biết là như nào Bây giờ 12 con đã thấy là kinh khủng khiếp rồi Sau này không biết là 15 con nó sẽ thế nào đấy 15 con thì nó sẽ thế nào nhỉ 15 con thì chúng ta sẽ có thêm hai slot nữa À Nó sẽ là gì Nó sẽ là 5 dòng 5 dòng 9m 5 dòng 9m 5 dòng 9m 6 exit luôn Ui dồi thế cái bộ đấy 5 <laughs> dòng 5 dòng 9m 6 exit ạ Đúng không? Đúng không nhở? đúng không nhở? Đúng không? Bây giờ bỏ hai con ra Bây giờ bỏ thêm hai con ra này Thay bằng hai con mết vào Đủ đủ đủ đủ đủ Đủ anh em ạ Đủ đủ đủ Wow Thế thì nó phải mạnh lắm nhờ Sau này Anh em ờ, đừng có nghĩ là Nó không có cái bộ đấy nhá Có đấy Tôi được biết là ở trên phiên bản Dota là nó kéo dài đến 15 con cơ Nó cho chúng ta mở ra Mở thêm cái khóa Để chúng ta có thể chơi 15 con đấy Anh em ạ Trên cái phiên bản Dota ấy Rồi Ui đây rồi Rồi một phát sang ngay ạ Ok 9 mét phát vào cho tôi Rồi đủ 9 mét rồi này Rồi Đấy hẹn, hẹn gặp lại bạn ở cái phiên bản sau Khi mà chúng ta có 15 con Chúng ta chơi 9 mét 6 exit 5 rồng Lúc đấy thì chắc là cái bộ này là bộ tối thượng mất Không meta nào ăn được luôn Ok bạn ơi Đấy nhấc hộ tay lên Nhấc hộ tay lên bạn ơi Nhấc hộ tay lên Mặc dù là nó còn anh em thấy vừa nãy là nó còn xếp Nó bắt được con rồng của tôi ấy nhá Nó đổi vị trí nó sờ con rồng của tôi Con rồng của tôi bị đứng im ấy nhá Đấy và cũng con rồng của tôi nó còn thậm chí nó vẫn còn sống nó còn không bị chết cơ rồng dragon glide còn sống nhăn răng còn đánh ngược lại luôn kinh khủng thật nói chung là cái bọn egosit ý nó không được đấm đâu anh em không nhấp tay lên được đâu chứ đừng có nói là giết người làm gì có cái cửa mà nhấc tay lên Đã gặp cái 9 mét counter vãi đái luôn rồi Tôi đã nói ngay từ đầu rồi Là cái bọn 9 mét đó là cái bọn counter Bọn exit mà Chỉ khi là bọn nó chết ý Thì bọn nó mới được đấm thôi Nhưng mà đến lúc chết rồi đấm được mấy cái Khổ Làm gì có cửa đấm được Công nhận counter thật những trận nào mà có nhiều ông ở số spam Egosit thì anh em cứ chọn cho tôi chơi con đường 9m nha anh em nhé Không cần phải là chơi tối thượng như này đâu Chơi 9m thường thôi cũng được Chơi 9m phách ấy Là cũng ăn được anh em ạ 9m này Insectoid này với cả Saman nhá Saman thì cái bộ bốn Saman này nó kết hợp được với nhiều thứ Có thể là Assassin Saman hoặc là, là, là, là Saman Mết hoặc là God Saman God Saman kẹp cọc cũng kinh Ok rồi, cái trận này chắc vô địch anh em ạ tôi thấy là hai cái thằng còn lại không có thằng nào có cửa ăn được không có thằng nào có cửa ăn được cái bộ này đâu Cái thằng Warrior thì chắc là phải kẹp bốn cá vào May ra là mới có cửa ăn Với bốn cá còn phải có Lancer thứ vào cơ Thì may ra mới có cửa Chứ còn nói chung là không thể có cửa được đâu Bộ này bây giờ nó tối thượng lắm rồi Còn ờ, cái thằng Exit thì chắc là hết cửa rồi Không có cách nào counter luôn Kẹp bộ 6 Exit thì kẹp được hai cá nữa mà Nhưng mà kẹp hai cá là yếu anh em ạ Kẹp hai cá mà không ăn thua Bộ này thì chắc là sợ Nếu mà cái bộ tối thượng này tôi nghĩ là sợ nhất là nó là cái bộ Insectoid rồi Chứ còn chả sợ bộ nào Đây rồi Đấy, thấy không? Ui, còn lọt nhiều chứ Còn bị lọt nhiều luôn ý anh em ạ Ui, quả này lọt bao nhiêu con vậy? Nhìn kìa Exorcist nó gặp Ui <laughs> lọt 21 con anh em ạ Mê Nó gặp tôi nó nó bị lọt 21 con Thế thì đâu thể đèo được Nói luôn đấy là quá tỷ lệ về sức mạnh của đội hình ấy Nó chênh lệch quá nhiều Chênh lệch quá nhiều luôn ấy Rồi đi rồi Gặp Warrior bị đấm bay màu kìa Đấy, thằng 9 Warrior này mà không chuyển nhanh thì là sắp xuống hố này 9 warrior tôi nghĩ là sẽ phải chuyển kẹp cá bốn cá vào may ra mới có cửa không thì cũng chẳng có cửa ăn nói cho nhanh mà tôi rất tiếc ở trận này nó không có con lancer rồi ờ, roll này roll cho có rồi chứ còn ờ à, bán này đi ok rồng lên được hai rôn quả à, già ba nữa nhá anh em nhá rôn tròn già lên 3 sao nữa Phọt phát chưa hết rồi Con sống duy nhất là cái con Swordman Nhưng mà Swordman 2 sao không tính tiền Đấy rồi Roll nốt con, con, con rồng mập lên 2 sao À lên 2 sao đi Xong rồi tôi thay cho con rồng Exit hay dùng exit là được Già ba phó trưởng phát thì chắc là kể cả kẹp bốn cá vào Có khi một phát đi luôn đi chứ Nói chung là không ăn tụ Đây rồi, đã phải chuyển rồi đây này Phải chuyển rồi này Đấy, nhưng mà chưa đủ bốn cá mới đang có ba cá thôi Đấy, phải chuyển đồ dồn đồ trong hộ không à dồn đồ trong hộ không à cũng ghê, cũng ghê, cũng ghê Để xem là như thế nào Dồn đồ cho ngộ không, liệu có cửa ăn được không Con ngộ không này được cái là nó giảm 30% đam nhận vào Đam phép nó giảm được 30% Nhưng mà ngộ không không nhấc tay lên được Thì liệu rằng có thể tung trưởng được không Ngộ không là nó phải đấm được Nó stack bốn cái thì nó mới tung trưởng được cơ Nói chung là còn khướt Ngộ không nó cũng không phải là sự lựa chọn ok đâu Theo tôi đánh giá thì con ngộ không phê ấy Phế toàn tập luôn Ui đây đó Rất hay luôn này Nhưng mà thôi cứ roll mấy cái nữa anh em ạ Trứng từ từ Đấy tôi tôi biết ngay mà Có gì mà phải vội Trứng từ từ Trứng để đập cho ra ba anh em ạ Ra ba Dragon Clay 3 Nhưng mà tôi nghĩ là cái trận này nó kết thúc ở đây rồi Làm gì có cửa bạn ơi Cấp tới Sulami luôn Vào phát là tung trưởng luôn Ui rồi ôi nhìn kìa Còn một còn một mình con tốc độ không thì đỡ làm sao được cái, cái đống này Ui ngộ không trông kìa con rồng mập nó khạc ra một phát bay màu luôn Không ăn thua Anh em thấy không Line up vua của mọi meta Cực kỳ mạnh Nhiều Egosit thì cứ vào đây với tôi nhá rồi Egosit thì tuổi gì nói cho nó nhanh Đấy anh em thấy nhiều Egosit thì anh em cứ thế mà em chơi thôi Rất là đơn giản Gần như là, là, là, là, là bị đẩy full nhà luôn đấy Anh em thấy có quả đẩy 21 máu Kinh khủng không Đấy, có những cái round mà thậm chí là còn bị bắt cái con Dragon Glide Vẫn ok luôn, vẫn ăn luôn Wow Tuyệt vời Quá tuyệt vời <laughs> Cảm ơn anh em rất nhiều Anh em thấy hay thì hãy cho tôi một like Anh em chưa đăng ký thì có thể đăng ký để xem thêm những cái clip khác Cảm ơn anh em rất nhiều Hẹn gặp lại anh em vào chương trình sau Bye bye